hai everyone, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn với các bạn là cách cài lại cái KPK Internet Security ở trên cái máy tính của chúng ta Một cách là đơn giản nhất bằng cái cây sử dụng thử bản quyền được chưa? Có rất là nhiều người hỏi là không biết chúng ta có nên mua mua bản quyền của phần mềm diệt virus hay không thực ra ấy, thì cái này ấy, thì các bạn uh, bản quyền diệt virus ấy thì nếu mà các bạn có ở ờ, uh, thì các bạn có thì nó sẽ tốt hơn được chưa bởi vì là khi các bạn truy cập vào những đường link hay là những trang web lạ thì nó có thể tự động chặn nó dễ dàng hơn được chưa cái này chúng ta nên sử dụng đối với những bạn mà không hiểu sâu về IT thì các bạn nên nên cài đặt còn đối với việc các bạn mà cài đặt vào máy tính ấy, thì nó sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ tốt hơn khi bạn truy cập vào những đường link hay là những trang quảng cáo lạ ấy, thì nó có thể tự động chặn những đường link xấu thì chưa? nó nó dễ dàng hơn và cái phần mềm mà mà mình khuyến cáo ấy các bạn nên dùng ấy thì thực ra thì mình cũng không thực ra ờ, cái phần mềm Việt Nam thì hiện tại nổi tiếng đó chính là BKV được chưa? công thì BKV cũng dùng được đó cũng dùng tốt các bạn cũng có thể sử dụng được nhưng mà trong video hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách cài reset lại cái cái cái cái, cái tài khoản Capercai của bạn đã sử dụng được 30 ờ, dùng thử 30 ngày và bây giờ bạn muốn reset lại cây dùng thử 90 ngày được chưa? Đó để chúng ta có thể dùng thử miễn phí các bạn chưa quyết định mua hàng hoặc là các bạn chưa quyết chưa chưa chưa thấy hài lòng chẳng hạn đó thì tại sao mình lại à, dùng Kaspersky các bạn biết là Kaspersky là một trong những phần mềm của Nga nó rất là nổi tiếng trên thế giới hầu như số 1 của thế giới được chẳng nó giúp chúng ta tối ưu hóa hệ thống được chẳng các kiểu và cái phần mềm Kaspersky nó khử độc rất là hay và nhất là các bạn làm đồ họa và chơi game ấy thì các bạn nên chú ý đến phần mềm này nếu bạn có uh, muốn đầu tư thì các bạn sẽ đầu tư phần mềm này đặc biệt đối với các bạn là làm đồ họa ấy tại sao khi các bạn làm đồ họa ấy, thì các bạn hay chạy những file ứng dụng đồ họa file application XDM là chơi game chẳng hạn đó thường các bạn chạy những file đó thì thì uh, các phần mềm khác thì nó hay bị xóa đi các bạn ạ nhưng mà phần mềm Kaspersky ấy Kaspersky đó thì nó sẽ không xóa các bạn ạ đó Kaspersky thì nó sẽ không xóa và nó chỉ khử độc những file exe còn các phần mềm khác như Avast Avast Avila thậm chí cả cả BKV nữa nó cũng xóa luôn cái file đó đôi lúc là nó chạy không được các bạn đã thấy là đối với những máy tính bị nhiễm độc và máy tính bị đã bị nhiễm độc virus từ trước rồi đó khi bạn cài vào máy ấy thì đôi lúc là ví dụ như các bạn cài một phần mềm số phần mềm như Avira hoặc là Avast chẳng hạn các bạn cài vào nó lập tức là các bạn cài xong thì các bạn nó yêu cầu khởi động lại máy khởi động lại máy các bạn thấy là nó nó nó không clean win được nữa nó mất cái file bot rồi do cái phần mềm rồi các bạn vừa cài vào đó virus cài vào nó cũng tưởng nhầm cái file e khởi động Windows đó là đó là file virus nó xóa luôn thì máy chúng ta sẽ không khởi động được các bạn cần phải là tạo lại cái file bot đó để nó khởi động hoặc là các bạn hết tải thế phải cài lại win mới được dạ, chưa đó đó là nó hiểu nhầm còn cái phần mềm cắp cái cai nó không như thế đâu nha nó nó sẽ khử độc cái file đó các bạn ạ nó sẽ tạo ra một cái file khác chẳng hạn hoặc là nó sẽ chỉ khử độc file đó nó chứ nó không xóa hẳn luôn cái file đó đi đó cho nên là mình thấy là phần mềm đấy này rất là hay dạ nên là các bạn nên sử dụng bên cạnh đó thì nó cũng có ưu và nhược điểm ưu điểm này nó bảo mật bảo mật tốt cho máy của chúng ta mà khi các bạn lướt web an toàn tài chính các kiểu đó còn cái hạn chế của cái phần mềm nó chính là nó làm chậm máy tính thôi và tốn tiền tất nhiên là khi các bạn mua cái gì các bạn còn phải tốn tiền rồi à, cái tự cái đó chính là cái à, tiếp theo đó chính là cái à, làm chậm máy tính của chúng ta tất nhiên rồi bởi vì là khi các bạn mở cái ứng dụng các gì hay là các bạn xác hiện cái gì thì nó sẽ cực scan qua cái phần mềm đó nên là nó chậm một tí thì chả nó có nhiều gió rõ nó giám sát mọi ứng dụng của chúng ta đó cho nên là nó bảo vệ ứng dụng của ta cho nên nó chậm đôi lúc là các bạn thấy là không có phần mềm dịch virus vào ấy, thì nó sẽ chạy nhanh hơn hoặc là à, chạy ứng dụng ấy thì nó không bị muốn gì CPU hơn phải rằng đó và bây giờ mình sẽ vào vấn đề luôn là ví dụ như mình đang sử dụng cái phần mềm Capcai chẳng hạn ví dụ như bây giờ mình chạy chạy 30 à, ngày mình nó bị hết hạn rồi thì các bạn thấy là nó sẽ có như này đó bạn đã thử ra là bạn à, giấy phép đã hết hạn bạn cần phải mua bản quyền à, 90 40 ngày đó bạn phải mua công việc bây giờ mình sẽ hướng dẫn như sau đầu tiên đấy các bạn sẽ ờ, vào trong cái phần ờ, các bạn sẽ các bạn sẽ tắt cái chức năng này đi sau đó các bạn sẽ thoát khỏi từ bảo vệ nhé thiết từ bảo vệ không rõ thoát khỏi Capcai sau đó các bạn sẽ sử dụng cái cái tool để reset lại cái tool reset nó đây các bạn truy cập vào trong cái hệ thống website của mình mình đã viết bài viết ờ, chia sẻ cho các bạn Đó, viết bài viết chia sẻ các bạn các bạn vào gamenew.com gamenew.com các bạn sẽ thấy là các thông thông tin ở đây thông tin cái bài viết của mình ở đây ở dưới này sẽ có thông tin bài viết các thứ được dạng đó bài viết liên quan đến cái channel của mình ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây là cái thông tin à, về, về à, Capricorn này đó hướng dẫn reset này các bạn cũng có thể là mua bản quyền ở đây ví dụ như bản quyền ở đây là một PC cho một năm đó các bạn kích vào hình ảnh này hoặc là ba máy cho một năm kích vào đây các bạn sẽ thấy là ba máy cho một năm đó ba máy cho một năm đây là ba máy cho một năm nó tốn là 19,99 euro cứ cho là 20 euro bây giờ một một euro của Việt Nam là hơi tầm khoảng 37.000 à sorry 27.000 thì 20 euro các bạn nhân lên 20 nhân 27 thì bạn sẽ ra nó hơn 500 mấy ngàn thì là cho một năm 3 PC nhé các bạn nhé 3 PC 3 máy tính cho một năm Đó. bạn sẽ thanh toán ở đây nó sẽ gửi thông tin cho các bạn đây là cái cây reset này đó, đây là PC một năm này à, còn ở dưới này các bạn sẽ thấy mua bản quyền ở đây này đó nếu bạn nào muốn mua bản quyền thì các bạn mua bản quyền ở đây nhé đó nó bảo vệ máy tính của chúng ta rất là hay đó, bảo vệ máy tính bạn nào chưa biết à, đó đó bây giờ đó thông tin ở đây và đây là cái thông tin để reset này đó các bạn sẽ tải cái đường link reset này về đó, ví dụ như mình đã tải về sẵn rồi đó mình sẽ kích cái phần này này lên à đây là cái file eh, up application của nó cái file cài của nó thôi file cài kit của nó đây là file cài kit của nó do mình đã cài rồi mình không cài nữa các bạn sẽ download cái file à, file này về sau đó các bạn sẽ giải lẽ ra được không? đó sau đó bạn sẽ chạy reset act, reset active bạn bấm kích vào reset active thì là phiên bản là 18 nhé, reset active này reset active nó chỉ reset sau đó sau khi nó cho phép chúng ta cài lại thì nó sẽ reset nó sẽ cài lại vào bây giờ nó sẽ cho chúng ta nhập cái bản quyền ứng dụng bản quyền mới như này các bạn có thể sử dụng ứng dụng chưa được kích hoạt bây giờ các bạn nhập mã kích hoạt các bạn có thể kích hoạt phiên bản dùng thử ứng dụng này kích nếu mà các bạn kích hoạt mà không có cái cây ấy, cây của cây điền vào đó cây này điền vào đó thì làm sao thì nó chỉ kích hoạt trong 30 ngày thôi từ dạng đó đây này giấy phép 30 ngày thôi đó giấy phép 30 ngày can chờ nó đăng ký thông tin nó reset 30 ngày vậy hiện tại bản quyền của mình đã chạy được bản quyền là 30 ngày được chưa 30 ngày các bạn sẽ, sẽ chạy ứng dụng đây là nó có có phần mềm bây giờ các bạn sẽ e, xóa nó đi được chưa Đó. ví dụ như bây giờ mình sẽ mình sẽ tắt đi bây giờ mình sẽ tắt đi và mình sẽ reset lại và mình sẽ điền 90 ngày cho các bạn xem mình sẽ chạy lại cái phần này này reset reset active copy cái mã này bây giờ em copy cái mã này và bây giờ mình sẽ điền cây bản quyền cây bản quyền vào đây chọn kích hoạt Đó, các bạn thấy là 90 ngày phải không ạ? kích hoạt 90 ngày. đó như thế này thì nó đã kích hoạt 90 ngày và bây giờ các bạn có thể cập nhật cơ sở dữ liệu đó, 90 ngày kích hoạt đó các bạn có thể phân giải các kiểu đi bật chức năng tự bảo vệ lên và vậy ờ, bây giờ các bạn có thể xóa bỏ đó xóa bỏ đấy bây giờ các bạn sẽ đi xét lại đó đây là nó chỉ là đi xét lại thôi nhá đó đây là nó yêu cầu khử độc này mình không cần khử độc yeah. đó đây máy tính của chúng ta đã được bảo vệ đó các bạn thấy cái chức năng khởi động lúc nãy lên không ạ nếu bạn có khởi động thì nó sẽ khởi động lại toàn bộ máy tính đó đó như thế này chúng ta đã đã chạy được cái thành công và nó rất là hay để giả cho chúng ta sử dụng lại reset lại cái bản quyền của phần mềm Kaspersky Internet Security phiên bản 2018 đó Ờ, đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha cảm ơn các bạn đã theo dõi video chúc các bạn thành công thì mình khuyến cáo với các bạn là nếu bạn sử dụng thì các bạn vẫn nên cài thì dạng nhất là khi các bạn truy cập ở trên internet các bạn truy cập vào những trang quảng cáo lạ ấy, thì nó hay bị những đường link lạ hoặc là khi các bạn xem những bộ phim xx nào đó thì nó cũng có thể là nó có cái đường link lạ đó hoặc là khi các bạn hay vào những trang bitly bitly bitly đó bitly đó bitly thì à sorry bit chấm ly bit chấm ly những trang quảng cáo đó nó hay bị dính thì trang này phải trang rút gọn thôi đó hoặc là những trang lạ lạ ấy các bạn sẽ nó sẽ có dạ đó cho nên là các bạn cần phải chú ý nhá đó hoặc là nhất là các bạn vào những trang à, những trang lạ web lạ đó hoặc là các bạn vào những web nhạy cảm ví dụ như uh, web về như, như lúc nãy mình đã nói là web về gì những web lạ hoặc là những web phim bây dạ. những phim mà nó là kiểu những cái phim 18 cộng đó bây dạ. sorry mình cũng sẽ không đánh ra đây các bạn xem được dạ. thì nó sẽ gây ra những đường link nó nó lạ và cho bạn truy cập vào những đường link đó nó có thể là gây ra cái cái gì các bạn gây ra cái mã độc tấn công vào trình duyệt hoặc tấn công vào máy tính của chúng ta được chưa đó online somewhere gì đó tại sao mình lại nói đến những trang web đó nhiều bởi vì là những trang web đó các bạn truy cập rất là nhiều được chưa đó đa số các bạn truy cập ừ, rất là nhiều tuổi nào cũng có được chưa đó cho nên là ừ, mình nói đến cái web đó hoặc là các bạn truy, truy cập vào những trang game được chưa trang game mà nó là game kiểu như là những game mua bán game đó đôi lúc là những trang tùy từng trang thôi nhá các bạn nhé không hẳn là 100% nó đều dính những trang đó nó có thể là nó bị dính mã độc nào đó các bạn ạ thì nếu mà thực sự mà có mã độc ấy vào ấy thì cái phần mềm nó này nó này nó sẽ chặn ngay được chưa? cho nên là nó rất là hay ở cái chỗ đó bạn chú ý nha chú ý cho mình nhá đó mình chia sẻ tận tình với các bạn như thế đó cho nên là có nó vẫn hay hơn được chưa? để chúng ta bảo mật tất nhiên vào những trang web uy tín thì không sao dinh ờ, là Việt Nam Net hay dân trí Việt ờ, VN Express thì đó đó, đó không sao đó đó đó là cái thông tin cho các bạn các bạn nào có có cần mua bản quyền thì các bạn có thể liên hệ theo cái đường link ở dưới trong phần description này có cái thông tin thông tin cho các bạn được chưa bye bye các bạn và hẹn gặp lại với bạn ở những video lần sau bye bye chúc các bạn một ngày tốt lành bye bye